mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha xin chào ngày hôm nay mình sẽ à, giới thiệu với lại à, tất cả các bạn mồi câu cá chép cho các bạn à, mồi này có thể đánh được nhiều loại cá và trong đó là cá chép cá trôi cá chấm là hiệu quả nhất các bạn à, bài này là bài mồi gia truyền là rất là lâu rồi ngày hôm nay mình mới có cơ hội để chia sẻ với tất cả các bạn các anh em cùng nhau xem và tham khảo mình cũng rất là vui được à, giao lưu với lại à, tất cả các bạn gặp gỡ các các các bạn các bạn à, thử à, đi qua mấy cái à, kênh khác á à, đôi khi à, người ta chia sẻ mồi với lại tất cả các bạn người ta chỉ có khi có người chỉ có ghi bằng chữ hoặc là có người à, chỉ có hướng dẫn cho các bạn à, rất là sơ sài các bạn có ai có thử à, qua kênh mình xem có thấy có gì khác biệt không các bạn mình hướng dẫn với lại tất cả các bạn rất là rõ ràng từng chi tiết một có ai anh em nào thắc mắc hỏi mình sẽ trả lời hết và không hề giấu giếm bất kỳ thành phần nào đó và có một số anh em hỏi mình tại sao có clip làm mồi câu cá mà không có clip uh, ờ, test mồi câu cá à, tất cả anh em nó phải thông cảm cho mình tại vì mình đi phải đi làm mà các bạn mình không có nhiều thời gian để mà đi câu cá với lại hiện tại chỗ mình rất là ít cá mình đi rất là xa mình, mới có được một chỗ câu lý tưởng các bạn mà trong khi đó cá rất là ít rất nhiều người câu rồi đôi đôi khi là hồ đó không còn cá nữa hiện trạng là bây giờ là người ta câu rất là nhiều không có đủ để cá mà chúng ta câu cũng có một số bạn à, nói mình kêu mình à, sao bạn không câu hồ giải trí là mình nói là mình không thích câu hội chứ các bạn mình thích câu hội tự nhiên thôi trước kia là mình ờ, có cái kênh ờ, đam mê câu cá chính kia được ba ngàn mấy người đăng ký mà hiện bây giờ đã bị ờ, người ta lừa mất là mình cũng muốn bỏ kênh không làm youtube nữa không đăng video cho bạn xem nữa mà các bạn cứ nghĩ đi một ngày một ngày có hai ba cuộc gọi người ta gọi mình một lần từ một tiếng đến 2 tiếng có lúc người ta gọi điện cho mình mà mình kêu là mình hôm nay mình mệt quá mình tối phải đi làm mà người ta mới chịu tắt các bạn các bạn biết người ta quý mến mình cỡ nào bởi bởi bởi bởi vì lý do đó mình mình cố gắng gượng gượng à, gượng lên mạnh mẽ lên và làm tiếp tục và làm kênh để cho à, các bạn xem các bạn à, tìm niềm vui mình cũng tìm niềm vui các bạn có biết không đôi khi à, có người câu lên được cá bãi mồi của mình họ gửi qua cho mình cái đêm đó mình ngủ không được luôn các bạn mình cũng muốn lấy mồi mà sách cần đi câu các bạn biết mình ghiền tới mức độ nào rồi đó có bạn hỏi mình tại sao bây giờ mình không lấy vợ đi các bạn cứ nghĩ đi bạn nghĩ đi mình à, đi làm mình cũng nghĩ đến cá mình ăn cơm mình cũng nghĩ đến à, mồi câu cá thôi rồi mình đi đâu chơi cũng nghĩ đến cá có khi ngủ cũng mơ thấy cá nữa các bạn đó các bạn nên nhớ là đôi khi chúng ta đam mê rồi thì chúng ta phải tất cả mọi việc dành ờ, tất cả ờ, phải không những người mà đam mê á, họ họ mới biết được à, đam, là như thế nào thôi còn những người mà chỉ vô xem và xem cho vui rồi xong ờ, đi ra thì không phải đam mê các bạn thấy không kênh của mình số người đăng ký mới đăng ký lại ít thôi các bạn số lượt xem không được nhiều và số lượt thích cũng không được bao nhiêu hết các bạn và, và tất cả mọi người à, có ai xem được cái clip này của mình thì các bạn nhớ cho mình xin một like đăng ký kênh để à, để mình ra những à, bài mồi mà mới nhất hay nhất để dành tặng cho các bạn xem và các bạn tham khảo các anh em các bạn câu lên được cá đó là niềm vui của mình rồi Thôi không làm à, mất thời gian à, của các bạn nữa Bây giờ mình sẽ à, làm mồi cho các bạn xem à, Các bạn Nguyên liệu của chúng ta gồm có như sau Đây là khoai lang khoai là đây là khoai lang nướng các bạn chúng ta sẽ dùng hai củ khoai lang nướng nha đây khoai lang nướng nè rất là thơm các bạn bánh à, đậu xanh tiến dung chúng ta sẽ dùng mà hai hộp nha các bạn hai hộp bánh xanh tiến dung đây là củ mì củ mì mình đã à, nướng lên và mình đã gọt cái à, cái vỏ bên ngoài rồi các bạn mì rất là dẻo nha nè củ mì rất là dẻo các bạn đó rất là dẻo nè nó rất là dẻo nha các bạn đấy một củ mì nha củ mì nhỏ thôi bơ sữa chua sữa chua các bạn à, dùng loại sữa chua nào cũng được nha loại có đường cũng được mà loại không có đường cũng được các bạn dùng sữa chua nào cũng được hết ok nha một ít sữa chua thôi bơ bơ trường an chúng ta sẽ cho hai muỗng bơ trường an vào trong hạt mồi này chúng ta nha các bạn rồi ok nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay rất là đơn giản thôi thành phần cuối cùng quan trọng nhất không thể thiếu đó chính là ngũ vị hương đây các bạn cái à, bịch này chúng ta trộn à, trộn vào sẽ lên cái mùi rất là nồng nặc các bạn rất có thích cho chúng ta câu câu câu cá các bạn cá rất là thích ăn cái mùi này rồi ok đấy rất rẻ tiền thôi củ mì khoai lang bánh đậu xanh sữa chua bơ ngũ vị hương rồi ok mình sẽ làm mồi cho các bạn xem cái đầu tiên là cái này nè không biết cái này rất là rất là cứng các bạn không biết mình có bóp ra nổi không các bạn à, các bạn có thì bằng đánh thời gian các bạn luộc lên ok hơn nha ừ, đây là khoai lang nè hai củ khoai lang nè Đấy. các bạn bóp nhuyễn ra ok nha các bạn Đây các bạn, mình đã à, làm nhuyễn à, khoai lang với loại à, củ mì các bạn. Đó. Những rất là dẻo nè. Thích hợp cho chúng ta câu sông hoặc là câu hồ hoặc là đọc cũng được các bạn. Đó. Chúng ta bóp thứ này chung lại cho nhau là ok nha, rất là dẻo nha các bạn. Nè. Rất là dẻo các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bơ vô nha bơ nè đây đây là muỗng bơ nè mình sẽ cho hai muỗng bơ này vô một muỗng nè hai muỗng nha đây ok hai muỗng bơ rồi chúng ta sẽ bóp à, đều lên nha các bạn lên mùi đất rừng nồng các bạn lên mùi hăng rất có đất rừng nồng hăng thơm mùa này ờ, cho chúng ta câu đơn nha các bạn rồi ok bây giờ mới theo mình sẽ cho ờ, ngũ vi hương vô các bạn đây đây gói ngũ vi hương của chúng ta nè mình cho hết một gói vô luôn nha Đồ ok các bạn Đấy Lên mùi rất rất nồng nặc chưa Mùi rất có thơm bạn Nồng nặc luôn Đấy, ta trộn đều lên Đồ ok nha có người hôn này hôn này của chúng ta là nó có cái mùi thực cẩm các bạn tích hợp cho chúng ta có nhiều loại cá lắm cái mùa này chúng ta có thể câu được cá rô cá trôi cá chép chấm mè dinh hoặc cá cha cũng được ok mình sẽ bo cho bánh đậu xanh vô nha các bạn đây bánh đậu xanh hay bánh đậu xanh nha này cho tạo cho ta mùi ngọt nha các bạn ok cuối cùng đó là sữa chua đây dùng muỗng này cho hai muỗng chua vào trong đây nha các bạn này một muỗng ok hai muỗng nó chung đều hết này ok nha bạn các bạn thấy không nó sẽ lên mùi khác liền nó sẽ không còn một cái mùi ngũ vị hương không nữa các bạn trong khi đó nó sẽ thêm được mùi mùi thơm mùi ờ, khét mùi hăng mùi nồng các bạn ừ, một tới rất đặc biệt các bạn tên mùi rất đặc biệt nha nếu các bạn nào muốn câu uh, lăng xê á thì các bạn làm nhiều hơn mình mà nên nhớ mùa này nó hơi tốn nha các bạn mùa này để chúng ta câu qua đơn là ok nhất nha rất là dẻo nha các bạn đấy rất là dẻo nè không rớt luôn này các bạn thấy không này, rất mạnh luôn này các bạn không rớt luôn nha mùi đã rất ok nha các bạn rồi ok các bạn chẳng bốc dẻo là ừ, xong ok nha mùa này câu liền cũng được chúng ta khỏi cần ủ luôn cũng được nha các bạn các bạn nào có thời gian coi các bạn bỏ vô tủ lạnh á nó ok nha nè không dính tay đó, ok các bạn mọi chúng ta đã xong rồi cảm ơn uh, tất cả các bạn đã xem uh, video của mình nha các bạn nếu thấy hay thì cho mình à, xin một à, like và các bạn nào muốn theo dõi kênh của mình thì hãy đăng ký kênh để mình ra những à, bài mùa mới nhất để cho anh em và các bạn các bác các chú các em tham khảo cùng nhau um, chia sẻ mùa của mình các bạn các bạn nhớ một like và subscribe một comment và một chia sẻ để cho mình có động lực để mà làm thêm nhiều clip hay nhất mới nhất để cho các bạn xem nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau đam mê câu cá là vô tận chúc tất cả các bác chúc các anh chị anh chị câu được thật nhiều cá